ở đây mình có 4 tháng có 30 ngày là tháng 4 tháng 6 tháng 9 tháng 11 1 2 3 4 5 6 7 7 tháng có 31 ngày và chỉ riêng tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày và cô đã nói tháng 2 là một tháng rất đặc biệt bởi vì sao bởi vì năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày Vậy hỏi năm nhuận có bao nhiêu ngày? Một năm có 365 ngày là năm bình thường, tức là tháng có 28 ngày. Hoặc mình sẽ cộng lại đây 30 nhân 4 cộng với 31 nhân 7 cộng 28 các bạn tính ạ à đúng rồi bằng 300 365 ngày Vậy nếu đây cộng với 29 thì sẽ bằng 366 ngày Được chưa? Vậy thì năm nhuận tháng 2 có 28 ngày À năm nhuận thì tháng 2 có 29 ngày Vậy năm nhuận có 366 ngày Còn năm không nhuận thì có 365 ngày quá đơn giản đúng không ạ và các bạn nhớ cho cô thêm một điều lưu ý nữa nhé đó là cứ 4 năm lại có một năm nhuận cứ 4 năm lại có một năm nhuận trượng cứ 4 năm lại có một năm nhuận và nếu như ai sinh vào ngày 29 tháng 2 thì cứ 4 năm chúng mình lại sinh nhật một lần được chưa vậy ngày năm nào có ngày 29 tháng 2 thì năm đó là năm nhuận vậy theo các bạn mỗi năm có bao nhiêu tháng có 29 ngày ạ một tháng đúng không ạ là tháng 2 vậy có bao nhiêu tháng có ngày 29 à mỗi tháng tháng nào cũng có ngày 29 bởi vì hai cái khác nhau nha các bạn nhé tiếp tục mình sang bài số 2 viết số thích hợp vào chỗ trống